à, bài học của chúng ta có tên là phép đồng dạng Cùng số 1 chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về định nghĩa thế nào là phép đồng dạng thì trước tiên thầy nhắc lại thế nào là phép rời hình trước các bạn đã biết rồi phép rời hình là một phép biến đổi từ một hình gốc ban đầu thành một cái ảnh của nó sao cho ảnh đấy được gọi là duy nhất nhớ, nhớ là một ảnh chỉ có một ảnh ảnh duy nhất thôi thì phép biến hình f được gọi là một phép đồng dạng theo tỷ số k k này tôi xét lớn không nếu mà người ta biến hai điểm MN bất kỳ thành hai điểm M phẩy N phẩy M phẩy ảnh của M N phẩy ảnh của N qua phép biến hình F thì ta luôn có M phẩy N phẩy sẽ bằng K lần MN đấy thì đây là một phép đồng dạng phép đồng dạng theo tỷ số K với cái ảnh khoảng cách giữa hai cái điểm ảnh thì bằng K lần khoảng cách giữa hai điểm gốc thì ta được gọi là phép đồng dạng theo tỷ số K để chúng ta cùng chú ý một số cũng có một số chú ý như sau nhé à, nhận xét này phép dày hình là một phép đồng dạng theo tỷ số k à, chúng ta biết rồi phép dày hình là phép mà biến hình có bảo toàn khoảng cách do vậy khoảng cách giữa hai điểm gốc và khoảng cách hai điểm ảnh nó luôn bằng nhau như vậy ờ, tỷ số đồng dạng của chúng ta bằng một cái thứ hai phép đồng à, phép vị tự theo tỷ số k gọi là phép đồng dạng theo tỷ số trị tuyệt đối của k k này nó âm hay dương nhưng để tuyệt đối nó luôn là số dương nhé Đó. phép vị tự tỷ số k là phép đồng dạng theo tỉ số trị tuyệt đối của k cái nhận xét thứ ba đó là nếu thực hiện liên tiếp các phép đồng dạng thì ta cũng sẽ được một phép đồng dạng đó ta thực hiện bao nhiêu phép cũng vậy nhé thực hiện liên tiếp các phép đồng dạng thì ta sẽ thu được một phép đồng dạng đó. À, thì chúng ta cùng chuyển sang mục thứ hai đó là các tính chất của phép đồng dạng xem nó có khác biệt với những cái gì chúng ta học ở phần trước không Ờ. à. chúng ta cùng chú ý phép đồng dạng theo tỉ số k có những tính chất như sau phép đồng dạng theo tỉ số k biến 3 điểm thẳng hàng thành 3 điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm đó cái thứ hai phép đồng dạng theo tỉ số k sẽ biến đường thẳng thành một đường thẳng biến tia thành tia và biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng nhé Đấy. cái thứ ba là phép đồng dạng theo tỷ số k sẽ biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó và biến góc thành góc bằng nó. Cái thứ tư đó là phép đồng dạng theo tỷ số k biến một đường tròn có bán kính r thành một đường tròn có bán kính k nhân r. Đấy, cái cái bán kính nhân k là lên nhé. Rồi, đấy. Đây là những tính chất cơ bản nhất của phép đồng dạng, nhưng mà chúng ta cần phải chú ý những điều sau mà chúng ta rất hay nhầm lẫn phép đồng dạng à, phép giới hình đó các bạn chú ý nhé phép giới hình nói chung không có tính chất các bạn chú ý từ không nhé phép giới hình nói chung không có tính chất biến